Brazil gọi và Argentina trả lời. Cuối cùng thì trận chung kết Copa America 2021 là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hùng mạnh nhất Nam Mỹ cũng như thế giới. Không chỉ vậy, Brazil đấu với Argentina còn là cái kết đẹp cho Copa America 2021 vốn đã quá nhiều biến động trong công tác tổ chức với tư cách chủ nhà và cho đến trước trận chung kết Brazil vẫn bất bại sau 8 trận đã đấu. Tuy nhiên, để có mặt ở chung kết, Brazil đã có chiến thắng vất vả trước Peru tại trận bán kết đầu tiên. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên tai có bàn thắng từ sớm do công của Paqueta. Tuy nhiên ngay sau đó thì đội bóng xứ Samba đã có phần đánh mất thế chủ động vào tay đối thủ mà họ đã từng vùi dập tới 4 không ở vòng bảng. Trong một ngày mà thủ thành Baker chơi xuất sắc, Brazil cuối cùng cũng đã giành tấm vé vào chung kết sau 90 phút với tỷ số thắng sát nút 1-0, Argentina còn vất vả hơn thế ở trận đấu bán kết 2 với Colombia. Messi vẫn là trung tâm của đội bóng xứ Tango và anh cũng là người mở ra đường kiến tạo để Lotaro mở tỷ số trận đấu. Nhưng cũng giống như Brazil, Argentina lại có phần rè rặt sau bàn dẫn trước, họ để mất thế trận vào tay Colombia rồi để bị gỡ hòa 1-1. May mắn đã đến ở loạt sút luân lưu khi thủ thành Martinez đẩy tới 3 trên 4 cú sút của đối phương và mang về tấm vé chung kết còn lại cho thầy trò huấn luyện viên Scaloni. Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Argentina có phần yếu thế hơn Brazil, đặc biệt khi trận chung kết được diễn ra trên sân nhà đối phương, sân Rio de Janeiro, Brazil sẽ không có được sự phục vụ của Gabriel Jesus. Tiền đạo này bị cấm tới hai trận bởi tấm thẻ đỏ ở tứ kết, Việc thiếu vắng chân sút đang chơi cho Manchester City này đã phần nào khiến Brazil bế tắc trong khâu tấn công ở trận bán kết với Peru vừa qua. Tuy nhiên Firmino, Richarlison và Neymar cũng hứa hẹn sẽ đem lại rất nhiều khó khăn cho Argentina bởi bộ đôi trung vệ của đội bóng xứ Tango đang cho thấy sự chậm chạp trong các pha bứt tốc. Argentina vẫn còn đó siêu sao Messi, nhưng chắc chắn đôi chân dướm máu của tiền đạo này ở trận gặp Colombia sẽ mang đến rất nhiều sự bất an cho hàng công. Tất nhiên Brazil không chỉ quan tâm mỗi Messi, họ cần phải để mắt nhiều hơn đến chân sút đang có phong độ cực cao là Lotaro Martinez.